những cái ờ, phong thủy liên quan tới cái sản phẩm ví dụ như là cái vị trí đó bạn phải đánh giá tại sao nó lại là ở khu tây không phải là ở khu đông mà tại hoặc là tại sao nó ở khu nam chứ không phải là ở khu đông ha à, đó là cái vị trí vị trí của cái dự án rồi nếu mà cái vị trí của căn hộ hay là vị trí của sản phẩm nhà phố nó nằm ở trong cái dự án thì cái vị trí như thế nào thì nó được cái sự mà ưu ái của những người mà khách hàng mua về sau hoặc là những cái vị trí ở trong dự án ha có những cái lô đất nó sẽ bị à, đường đâm vào hoặc là đâm ngang hông thì khi mà bạn mua bạn không để ý thì lúc mà bạn bán lại thì những người mà người ta à, kiên kỵ những hay là người ta rất là quan trọng cái phong thủy thì cái việc mà họ không muốn mua những cái miếng đất đó và những cái đất mà bị về phong thủy đó thì à, đương nhiên là cái giá của nó sẽ rẻ hơn những cái mảnh khác hay là những cái vị trí ở trong căn hộ cũng vậy ha nếu mà nó nằm ở cái vị trí nó không được thuận lợi à, nó có thể là nằm ở tầng à, 13, 14 hay là tầng 3, 4 gì đó thì nó lúc nào nó cũng rẻ hơn ở à, những cái tầng khác nếu mà bạn là nhà đầu tư ha bạn mua để mà đầu tư đi bán lại thì những cái căn mà nó ví dụ nó không phạt mà về phong thủy lắm nó chỉ là à, số số thôi thì cái chuyện mà đó cũng không có phải là vấn đề lớn thì từ gì đối với người nước ngoài thì à, cái số 13 hay là gì gì đó nó nó nó nó ấy nhưng mà đối với việc nghiệm Việt Nam 13 ừ. cũng không là gì cả hoặc là số số 1 à, số 3 hoặc số 4 ha nó cũng không thể là vấn đề nhưng mà những cái tầng nó có cái số xấu như vậy thì nó lại rẻ hơn thì ờ, những cái tầng khác à, 10 tới 15 phần trăm à, khi mà bạn mua những cái sản phẩm như vậy thì bạn khi mà bạn với ờ, mua với cái giá rẻ khi bạn bán lại thì lúc nào bạn cũng có thể ra hàng được dễ hơn tại vì kim bán cho những người mua người ta có nhu cầu sử dụng thì người ta ví dụ tiết kiệm được vài trăm triệu là đối với những người mà người sử dụng thì đó cũng là một cái số tiền đáng kể ha thì rồi cái yếu tố thứ hai đó là cái tính pháp lý cái này rất là quan trọng đối với một cái dự án à, bạn phải xem cái tính pháp lý à, đã có được à, cấp được giấy phép xây dựng chưa đã uh, đã có một phần 500 à, hoặc là có ngân hàng tốt nhất là bạn phải xem được là xem có ngân hàng nào đứng ra bảo lãnh hay không tại vì nếu mà có ngân hàng bảo lãnh cái ờ, ờ, dự án đó chủ đầu tư đó không thực hiện những cái cam kết ở trong hợp đồng thì ngân hàng sẽ đứng ra sẽ trả lại cái phí cho bạn ha thì đó là cái điều mà bạn phải nên coi kỹ hoặc là nếu đó là dự án còn nếu mà là nhà phố ở bên ngoài thì bạn phải xem rằng là họ có sổ đỏ hay sổ hồng hay không có cái à, cái bản vẽ xây dựng hoặc là có giấy phép hoàn công hay không ha thì mọi thứ nó phải rõ ràng như vậy thì bạn hãy mua Ờ, đất thì phải có sổ đỏ nhà thì phải có sổ hồng và cái việc mà là xem xét sổ hồng sổ đỏ xem nó có bị giả hay không cái đó cũng là một cái vấn đề bạn phải có kinh nghiệm để bạn không có bị ờ, lừa hoặc ờ, là những cái sản phẩm mà là nếu mà nó rẻ quá nó quá rẻ một cách là đáng ngờ so với thị trường thì bạn cũng phải xem xét lại ha nó đang có vấn đề gì hay không ha ok rồi cái yếu tố thứ ba đó là cái về cái đòn bẩy tài chính cái sản phẩm bạn mua cái dự án bạn mua có thể có được hỗ trợ về đòn bẩy tài chính hay không nếu bạn sử dụng cái tiền mặt hoàn toàn của bạn thì bạn sẽ không có cơ hội mua thêm cái thứ hai hoặc cái thứ ba à, đó là khi mà nếu mà trong cái thị trường giá lên bạn thấy cái cơ hội và bạn có thể là mua ba cái ha à, bán hai cái còn giữ một cái với cái tiền lãi của bán hai cái kia thì đó là cái khoản lời của bạn ha thì à, dùng cái đòn bẩy và có cái sự hỗ trợ của ngân hàng nó sẽ giúp cho bạn kinh doanh nó sẽ tốt hơn à, một mặt khác là nếu mà bạn thấy à, có sự tham gia của ngân hàng ngân hàng cho vay thì cái đâu đó cái tính pháp lý nó cũng à, ờ, ổn hơn à, là đối với những cái bất động sản mà không được cho vay ha rồi yếu tố tiếp theo đó là cái hiệu quả đầu tư bạn phải tính được cái hiệu quả khi mà đầu tư xem rằng là cái số tiền bạn bỏ ra à, so với cái cơ hội này ha nó có cơ hội để bạn thu được cái lợi nhuận hay không ví dụ như là bạn bỏ ra số tiền là 1 tỷ à, thay vì bạn để để ngân hàng thì bạn đi đầu tư thì số tiền đó bạn cũng tất cả cái chi phí liên quan tới cái việc đầu tư đó bạn phải cộng luôn cả cái chi phí cơ hội à, thay vì bạn à, à, đi đầu tư thì nếu thay vì bạn gửi ngân hàng bạn cũng sẽ có một cái khoản thu nhập thì bạn đầu tư vào đây bạn mất cái khoản thu nhập đó đó là cái chi phí cơ hội thì ví dụ như là bạn đầu tư bạn tính theo cái ví dụ mình theo các dự án ha bạn chỉ phải trả được là 30 phần trăm thôi ờ, và bạn sẽ được ngân hàng hỗ trợ ân hạn khoảng là à, một năm hay hai năm gì đấy và sau đó sau một năm hai năm thì bạn ờ, có cơ hội ví dụ thị trường nó tăng lên bạn bán được và trong khi bạn mới chỉ có trả 30 phần trăm ví dụ cũng 10 tỷ đi bạn mới có trả 3 tỷ mà bạn ờ, bán được với lãi suất là à, với cái tiền lời đó là 6 tỷ thì có phải là bạn đã ờ, đạt được cái lợi nhuận là 100% tại vì bạn ờ, đặt trước có 3 tỷ và bạn bán được 6 tỷ tức là bạn đã đạt được 100% lợi nhuận ha à, đó cũng là một cái cách để bạn đánh giá cái hiệu quả đầu tư à, có cơ hội tăng hay không ha rồi cái yếu tố tiếp theo đó là à, bạn sẽ à, xem cái yếu tố là à, những cái chính sách mà vĩ mô liên quan tới cái à, dự án hay là liên quan tới cái bất động sản đó chính sách những cái chính sách vĩ mô nào ví dụ như là à, đường xá cầu cống hay là sân bay hay là à, tất cả những cái tin gì mà nó liên quan tới vĩ mô hoặc là à, thuế à, thuế thu nhập hay là cái gì đó nó giảm hoặc là cái việc mà là lãi suất giảm hay, hay hoặc là số tiền mà là để hỗ trợ giống như là vào năm 2010 14 thì sẽ có cái chính sách ha, cái gói hỗ trợ là 30.000 tỷ à, hỗ trợ cho cái việc mà là phát triển à, sản xuất kinh doanh ha thì cái gói đó nó cũng đã đẩy nó cũng có là một cái yếu tố vĩ mô à, giúp cho bất động sản à, phát triển à, lấy đà tăng lại à, vào năm 2015 ha à, đó là cái bạn phải xem được cái yếu tố vĩ mô nào có cái yếu tố vĩ mô nào à, có thể hỗ trợ và giúp cho bất động sản tăng hay không bạn phải nghiên cứu ha rồi ờ, cái tiếp theo đó là bạn sẽ phải xem xem là cái thời điểm nào là thời điểm mua à, đây có phải là thời điểm mua hay không trong khi mọi người đang rất là sợ hoặc là trong khi mọi người à, đang bị thua lỗ ha phải bán bán đổ bán tháo cái bất động sản à, ví dụ như ở thị trường đà nẵng hiện tại ha thì là bán ra rất là nhiều mà cái việc mà là cũng không không nhiều người mua vào thì cái việc bất động sản mà cái nguồn cung nhiều quá mà nguồn cầu thấp thì à, vô tình là nó sẽ kéo cái bất động sản đi xuống nếu mà nhà đầu tư nào thấy được cái triển vọng trước sau gì cái à, dịch virus này nó cũng sẽ dừng lại và họ thấy cơ hội có thể mua được à, bất động sản ở những vị trí đẹp với cái giá cực tốt thì họ sẽ thu vào và sau đó khi mà à, virus hết mọi thứ nó trở lại bình thường ha thì lúc đó họ sẽ có cái cái cái khoản lợi nhuận cũng khá là lớn đó là cái việc mà đánh giá cái thời điểm mua rồi tiếp theo đó là mình sẽ xem xét cái thị trường à, thị trường hiện tại à, nó đang là thị trường của người bán hay thị trường của người mua à, bạn sẽ xem xét nếu mà nó là thị trường của người mua à, thì à, là à, những người những người mà mà người à, người bất động sản nó rẻ rất là nhiều ha nó rẻ và nó đang lao dốc chẳng hạn thì đó là thị trường của người mua mua thì đã có lời hoặc là thị trường của người bán à, khi thị trường của người bán tức là bất động sản nó lên quá cao rồi nó lên cả mấy trăm phần trăm thì bạn à, phải nên bán ra ha bán ra cả à, bán để để chốt lời ha và đó là cái việc mà bạn phải xem xét đây là lúc là thị trường của người mua hay thị trường của người bán nếu mà thị trường hiện tại là cái thị trường mà là không ờ, mọi người đều đang mong ngóng rằng nó sẽ có sự điều chỉnh giảm và sẽ giảm và ờ, cái bất động sản cũng sẽ giảm để cho nó phù hợp hơn nhưng mà hiện tại ờ, so với cái mặt bằng chung thì bất động sản nó đi lên hả tất cả các uh, mọi phân khúc nó đều đi lên do cái nguồn cung nó bị khan hiếm uh, do cái nhu cầu uh, ở hay là nhu cầu đầu tư của mọi người nó đều có ha và tại vì dân số thì càng ngày càng tăng lên đất đai thì càng ngày càng hạn hẹp và đất những cái đất đai ở à, trung tâm ở trong thành phố hay những thành phố lớn thì nó nó nó không nó, nó chỉ có nhiêu đó thôi nó không thể nào nở ra được nên đất đai càng ngày càng mắc ha và nó luôn luôn tăng giá à, hiện tại thì bất động sản ở các nơi đều tăng à, nên là mình sẽ xem được là cái thời điểm này là mình nên mua hay mình nên bán à, và nếu mà à, mình chờ giống như là năm 2015 2016 2017 mọi người cứ chờ là nó sẽ giảm nhưng mà nó không giảm nó đi một leo lên tới 2020 luôn nó vẫn còn tiếp tục tăng ha hoặc có thể là thị trường nó sẽ giảm nhưng mà là nó giảm à, điều chỉnh giảm trong một cái chu kỳ à, giảm ngắn hạn nhưng mà trong một cái chu kỳ là tăng à, tăng dài hạn ha thì bạn phải xem xét rằng nó đang ở cái chu kỳ nào để mình có thể đầu tư một cách đúng đắn nhất rồi à, yếu tố tiếp theo đó là à, về à, tiến độ xây dựng của cái dự án tiến độ xây dựng của cái khu đó nó có đúng với cái sự cam kết của chủ đầu tư hay không ha và khi mà bạn đầu tư của cái đầu tư vô cái dự án thì nó nó phải có cái sự chi phối của chủ đầu tư họ giao nhà có đúng thời hạn hay không rồi bạn tiếp theo bạn sẽ phải xem xét rằng về chủ đầu tư và các tiến độ bán hàng như là bạn xem xét chủ đầu tư đó có phải là chủ đầu tư uy tín hay không à, giao nhà có đúng thời hạn hay không và uy tín của họ họ giao cái chất lượng của sản phẩm hay là những cái à, dịch vụ đi kèm nó có tốt giống như lời cam kết hay không và một điều nữa là bạn phải xem rằng là cái à, tiến độ ờ, ra hàng của chủ đầu tư hay tiến độ bán hàng ha ví dụ chủ đầu tư họ có làm marketing cho toàn khu vực thì khi mà bạn mua bạn cũng có cơ hội để bán lại ha còn nếu mà chủ đầu tư họ không làm marketing thì cái việc ờ, cái bất động sản đó cũng không nhiều người biết đến nếu bạn mua bạn đầu tư thì khi mà lúc mà bạn ra hàng thì nó sẽ khó khăn hơn à, đó là cái điều mà bạn phải nên chú ý và cái điểm ờ, cuối cùng đó là bạn phải theo, xem xét thêm là cái dự án đó cái bất động sản đó nó có những cái điểm uh, ưu điểm gì ví dụ như là uh, bạn phải xem xét là uh, tại sao tôi mua cái dự án này chứ không phải là dự án khác lập luận của tôi sẽ là khu đông đã phát triển quá nóng rồi tăng rất là nhiều rồi bây giờ nếu mà tôi đầu tư vào thì cái cơ hội tăng giá cao hơn thì nó sẽ không còn nhưng mà nếu mà tôi đầu tư ở cái khu tây ha ờ, chưa tăng giá mạnh như ở khu đông nhưng mà nếu mà so xét với cái vị trí hay cái khoảng cách hay cái hạ tầng ờ, về như là đang được hỗ trợ để phát triển thì tôi thấy có khả năng tăng lên thì tôi sẽ đầu tư về khu Tây chứ không phải lúc nào ờ, khi mà mọi người đang mua rất là nhiều thì mình và giá đẩy lên rất là cao thì mình sẽ nhảy mình sẽ chạy theo ha như vậy gọi là tâm lý đám đông mình sẽ bị thiệt hại còn mình phải nên xem xét bình tĩnh hơn khi mà đầu tư à, nên đầu tư vào khu vực nào à, có những cái ưu điểm nào à, và trong mỗi dự án cũng vậy mình sẽ tìm được cái những cái sản phẩm nó có những cái điểm bán hàng và lợi thế bán hàng của cái sản phẩm đó ví dụ như là lúc nãy tôi cũng chia sẻ đó là cái sản phẩm đó cái ờ, căn hộ đó nó rẻ hơn rẻ nhất ở trong cái cái sàn đó chẳng hạn hoặc là nó sẽ là khan hiếm nhất à, ví dụ như trong một sàn nó chỉ có một cái căn đó thôi à, nhưng mà nó có rất nhiều căn khác thì cái việc mà là à, bạn là um, sở hữu cái cái căn hộ mà nó nó có cái sự khan hiếm như vậy thì cái việc mà bạn bán hoặc cho thuê thì nó cũng dễ hơn à, đó là một vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đi đầu tư thì các bạn phải xem xét có 10 cái yếu tố như vậy ha để mà đánh giá về sản phẩm đánh giá về dự án đánh giá về chủ đầu tư để có toàn bộ cái góc nhìn về à, đánh giá chính xác à, về cái sản phẩm mà bạn à, muốn đầu tư cảm ơn các bạn đã theo dõi À, và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nếu bạn thấy cái video này có ích cho một ai đó hãy giúp chúng tôi chia sẻ cho họ và hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể nhận được à, sớm nhất khi tôi đăng cái video lên cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo